vào cái lỗ phía trước của cực dương này để nó tiếp xúc được với cái cực âm và nó cũng sẽ cố định lại không bị trượt vào chạm vào cái mép ngoài của cục pin này nó là cực âm đó nếu mà các bạn mà không móc vô các bạn không móc vô mà chỉ chồng vào này thì nó sẽ không có tiếp xúc được với cực dương hoặc là nếu mà các bạn cậy cái à, miếng nhựa ở cái à, miếng nhựa trắng này ra nè mà các bạn à, chỉ để chạm vô thôi thì nó sẽ trượt vào cái miếng trượt cái lò xo này